Chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mời là Đạt Trang đây Và chào mừng các bạn đã quay trở lại à, quay trở lại với khóa học à, trường học lập trình SWAT 3.0 nha Thì bài học trước thì chúng ta đã học về cách mà đỡ mà sử dụng giao diện âm thanh thiết để thiết kế và chỉnh sửa âm thanh cho đối tượng của mình giờ hôm nay à, giờ hôm, chúng ta đã hết cái phần chương chương thứ nhất đó chính là chuông cách sử dụng slash và cách thành phần giao diện của nó giờ chúng ta sẽ đến chuông 2 cũng là một cái chuông quan trọng để mà giúp các bạn có thể hiểu được cách lập trình trong slash về chuông đó là chuông đó là chương lập trình về trong chuông này chúng ta sẽ biết qua những cái lời cơ bản trong slash của hết tất cả chín nhóm chín nhóm lệnh này thì giờ bắt đầu nha thì à, trong lập trình Scratch thì sẽ có chín cái nhóm lệnh sẵn ở bên trái màn hình trái công màn hình này à. và à, về lúc đó ấy, thì nếu mà muốn phân biệt cho nó rõ ràng ấy muốn phân biệt mấy cái nhóm lệnh rõ ràng thì là à, người ta phân biệt nó bằng cái màu đây giống như đây là nhóm lệnh chuyển động thì mình chuyển sang tiếng việt nha đây đây là nhóm lệnh chuyển động này nó có màu xanh dương còn nhóm lệnh hiển thị là nó có màu tím còn nhóm lệnh âm thanh ấy thì nó có màu hồng và sự à, và lúc đó sự kiện với điều khiển là màu vàng kèm biến là màu xanh à, xanh dương sáng hoặc là cái phép cái phép toán là màu xanh lá cây và cái biến số khối của tôi cũng vậy nó cũng khác nên đó là cái cách domain phân phân biệt các nhóm lệnh thì mỗi nhóm lệnh đều có cái đặc điểm riêng đặc điểm riêng của nó thì à, nhưng mà trong một nhóm lệnh thì bao gồm lót nhiều nhiều lệnh nhiều lệnh lại với nhau thành một tập hợp và những à, tập hợp những nhóm khối lệnh này là nó đều có một đặc điểm chung là giúp cho con mèo nó di chuyển giúp cho đối tượng của mình di chuyển đúng như cái tên giống lên và hạt là cho cho cái vị trí cho cái độ chuyển động của nó còn hiển thị cũng vậy giống như cái tên nhóm lệnh nó là giúp nó cách thường hiển thị là à, hiển thị là cái cái kịch bản mà nó nói giống như mình nhấn lúc xin chào nó lại nói xin chào còn đây nghĩ mình nhấn thì nó sẽ suy nghĩ trong hai giây rồi tắt hoặc là có thể dùng trang phục kế tiếp rồi rồi chúng ta sẽ bắt đầu à, với nhóm lệnh chuyển động nha thì nhóm lệnh chuyển động nhóm lệnh chuyển chuyển động bao à, bao gồm các khối giúp à, đối tượng di chuyển thì khối lệnh đầu tiên đó chính là khối lệnh di chuyển 10 bước khi mà chúng ta chạy khối lệnh này ấy thì cũng như nó sẽ cũng như đây à nó sẽ di chuyển mưa bước các còn cái phần hình tròn trong đây nó sẽ led tham số để mà mình có thể chỉnh sửa tùy thích nếu mình ghi 100 di chuyển 100 bước khi mình nhấn vào đấy comment nó về trực xem đây uh, một khoảng cách xa nếu chúng ta di chuyển uh, âm 100 âm 100 nghĩa số âm ấy thì thì nhấn vào thì ngược lại nó sẽ ngược ngược lại con mèo nó sẽ đi di chuyển à, di chuyển đi phía sau nó 100 bước như vậy á và lần tiếp theo đó chính là lệnh xây 15 độ và lần xây xây trái 15 độ thì trong lúc đó nó mình sẽ thêm một cái ờ, khối lệnh ở nhóm lệnh sự kiện nha thì cái là khi bóng là lấy cơ màu xanh nè à, là cái đó tạo ra một cái sự kiện khi mình nhấn cái bắt đầu nó sẽ chạy nó sẽ dựa ra được là chúng ta có thể biết được cái LT làm gì thì đây di chuyển âm à, 100 bước không à. một giờ di chuyển 50 giờ ấy chúng ta có cái là xây phải 15 độ nghĩa là của mình nó sẽ xây phải xây xây phải 15 độ giống như mình nhấn à đấy chúng ta thấy nó để xây 15 độ chúng ta nhấn thêm nữa thì nếu các bạn biết muốn biết cái hướng nói thì các bạn có thể nhìn ở dưới cái thông tin này thông tin uh, à, copy của đối tượng này này hướng di chuyển là một trăm sáu mươi chúng ta xây nữa là một trăm tám mươi là ở nó đang hướng dưới cô và khi chúng ta nhấn nút ừ, bắt đầu đi thì nó sẽ đi xuống dưới cho nó không có đi à, thẳng bên phải nữa bởi cái lệnh di chuyển 15 50 bước ừ, di chuyển này thì nó chỉ giúp chúng ta đi nhưng mà bắt buộc là phải đi theo đúng hướng mà nó đang nhìn giờ cái lợn này là xây 15 độ đây ta xây trái 15 độ giúp cho cũng như nó xây trái lại ngược à, ngược lại với cái lợn xây phải 15 độ nó ta cho nó lên xíu đi cho nó đi à chúng ta đặt là xây phải 15 độ chúng ta nhấn là mỗi lần nhấn nó sẽ bị xây phải đi đấy nó để trở lại bình thường với hướng di chuyển 90 độ rồi được đây em cho nó chỉ chịu được còn cái lệnh tiếp theo ấy nó sẽ cái lệnh đi tới lệnh đi tới nó sẽ có mấy chúng ta không thể nhập thêm số được chúng ta chỉ có thể chọn thêm số thôi vị trí ngẫu nhiên cô trò chuột ví dụ như vị, trí ngẫu nhiên ví như là uh, trò chơi à, trò chơi chiếu hoa vẻ ấy, thì người ta thường hay sử dụng mấy cái này đi tới vị trí ngẫu nhiên đây là bánh chim chim nó sẽ ờ, ở vị trí độ cao là ờ, ở bên phải trái đúng không này ta cứ là dùng lệnh này bên nhấn à đấy thấy không nó để đi, ờ, đi tới một vị trí khác nhau khi mình nhấn nút bắt đầu như vậy rồi còn cái cái cô trò chuột ấy khi chúng ta nhấn vào thì nó sẽ đi theo cô trò chuột của mình nhưng mà do cô trò chuột mình khi nhấn bắt đầu nó chạy rồi à, nên là rồi đấy mình nhấn đây thì con mèo nó cũng đi tới đây nhưng có một điều là nó không thể đi siêu qua biên được nhưng có cách được có nó có thể đi siêu qua cái đó là được lắm rồi giờ cái lệnh tiếp theo đó chính là lệnh đi tới điểm x à, với y à, nó chỉ có hai tệp số là tệp số x và tệp số y thì nếu các bạn không biết thì xem số ít là cái độ là cái độ dài hàng ngang tọa độ hàng ngang của nó còn y là tọa độ hàng coi tọa độ hàng dọc của nó như vậy chúng ta chỉ tạo một cái phong nền giống như là bài học buổi trước mình làm đâu ta nó sẽ ở đây à. chúng ta sợ là ít này nó sẽ có ở đây à nó nhấn vào đây chúng ta sẽ ít đi chưa chúng ta cho nó đặt tọa độ nó không không hết đi chúng ta cho nó đi tới điểm x bằng ập 6 y bằng 106 thì ta sẽ đi đến đúng vị trí đó rồi vị trí mấy hai cái tem số mình đã nhập thì các bạn thấy nó lên cao nhớ mà y mình đặt 106 là có nhớ đấy nó đạt à, ờ, tổ, nó đã lên cao nhờ vào cái tổ đồ y còn đồ đồ ít là nó chỉ thay đổi cái độ hàng ngang của nó thôi chúng ta đặt ông 100 đi ít là ông 100 thì nhấn vào chúng ta sẽ thấy con mèo nó đè nó lùi lại sang trái được à, là nó chỉ lấy đồ đồ hàng ngang đấy đó là cách đồ sử dụng nó có thể chia các thêm số mà chúng ta muốn giống như chúng ta tìm biến à tìm lấy ngọn nghe từ 1 đến 10 như vậy rồi chúng ta tới lệnh tiếp theo đó chính là lệnh lướt lướt trong một giây tới vị trí ngẫu nhiên thì lướt trong một giây là có một cái tham số một giây à, lướt trong một giây nghĩa là cái ờ, thời gian ờ, khi mà chúng ta lướt qua còn cái này tới vị trí ngẫu nhiên là cái vị trí mà chúng ta muốn lướt hạ cô trò chuột muốn em nhắn đi đấy các bạn thấy không nó sẽ lướt qua chỗ mình trong vòng một giây đấy à, nó lướt tới vị trí của như rồi như vậy nó chỉ cần lướt đủ trong vòng một giây nó sẽ dừng lại nhưng mà nếu chúng ta cho nó lướt trong vòng 0,1 giây thì nó sẽ chạy rất là nhanh à, thấy không nó sẽ chạy rất là nhanh đấy bởi vì nó bắt buộc phải lướt trong một giây không phải một giây mà tới vị trí đó nên là nó phải bắt buộc nó phải chạy nhanh còn nếu mà vị trí nó ở gần ấy thì nó chỉ cần di chuyển chút xíu ờ, nhưng mà trong đủ 0,1 giây dừng rồi nó còn có thể di chuyển tới một cái đối tượng khác giống như chúng ta tạo đối tượng mới đợi chúng ta tạo đối tượng mới từ thư viện đi chúng ta là ab về giờ cho nó dây lúc 0,1 giây tới ab đấy nó để lướt tới chỗ ep không ạ à? chúng ta đỡ bên đây chúng ta lướt lại trong vòng một hai giây đấy nó lướt tới đó trong vòng hai giây đó là chồng rọi bây giờ còn cái lần nữa nó cũng giống như lần này đó chính là lần lướt uh, trong một giây tới điểm ít về ơi. thay vì nó lướt tới một vị vị trí mà thêm số chọn ờ, này nó là thêm số uh, thêm số mà nhập là nó sẽ đi tới một vị trí ngẫu nhiên mà mình dựa vào cái thêm số mà mình nhập vào giống như x là âm 100 y là âm 20 đúng không thì mình ghi x là 100 y là 60 chạy đấy nó là lướt tới vị trí này đấy 100 100 là cho từng ô của cái men là background này còn 60 là cho nó lên cao về đó rồi giờ chúng ta sẽ tới là tiếp theo đa số mê đây đây đây lệnh này cũng giống như cái lệnh xoay phải 15 độ và xoay trái 15 độ nhưng nó sẽ khác cái gì á nó sẽ tuy nó sẽ nhìn vào hướng cố định dựa vào thêm số nó như là đặt hướng 90 90 là hướng bên phải à, âm 90 là hướng bên trái còn không là hướng trên cung 180 là hướng dưới cung và đây đấy nó hướng dưới có một vòng giờ chúng ta đặt 90 đi đấy đồng 90 đấy nó bay ngược lại kiểu như vậy đấy rồi giờ còn lần này nữa nó chính là lần hướng vào phía đối tượng con trà chuột nó không chỉ có vị trí cố định nhưng mà cái đây là hướng đây là nhìn vào hướng ờ, nhìn nhìn vào con trò chuột hoặc là nhìn vào cái nhân vật AB mình mới thêm vào à để nó sẽ nhìn vào không cho nó không có đi nha giống như nhìn vào con trà chuột và đi đấy nó nó để nhìn vào con chuột mình rồi giờ chúng ta cho nó cách xe ra chúng ta chọn AB đấy cái đầu nó phải quay ngược lại với AB chúng ta đợi AB chỗ khác đi đấy chúng ta thấy con mèo nó vẫn xây lại chỗ AB này đi cái đó là tác dụng của nó rồi giờ tới tiếp theo đó chính là lệnh thay đổi ít bậc lượng là 10 thay đổi x một lượng qua 10 đặt y là đặt x là thay đổi y một lượng đặt y là cái này cũng là đặt một cái tạo là một cái vị trí cố định nhưng có điều nó sẽ khác đi nha cái này thay đổi x một lượng là 10 nó cũng giống như cái lệnh di chuyển nhưng có điều nó sẽ khác đi cái x với uh, cái x đấy là nó cho nó đi lên đi sang phải đi sang ờ, trái dựa vào số âm và số dương của nó nhưng mà nó có một điều mà khác biệt với cái con di chuyển bước này à là nó không nó không có di chuyển bắt buộc dựa vào hướng nó nó di chuyển bắt buộc dựa vào hàng ngang cho nó phải bắt buộc đi bên hàng ngang cho không đi bên hàng dọc hoặc là theo cái uh, theo cái hướng mà cũng mèo để nhìn còn cái lần ấy cũng vậy nhưng mà chỉ khác một điều là nó bắt nó nó bắt buộc là phải đi hàng đi hàng dọc cho không được đi hàng ngang hay đi theo hướng con mèo như ờ, thay đổi một lửa 20 đấy nó lên trên nhưng mà nó đi ngược lại con mèo như vậy á nó đặt hướng con mèo chỉ mưa lại đây rồi còn cái đặt ít đấy và đặt y ấy thì nó sẽ đi tới một vị trí cố định cho phải là di chuyển cái đó là di chuyển bước à còn đây là đi tới một vị trí cố định luôn cho nhanh như là x bằng một một trăm 100 uh, 195 đấy ta đi đến uh, à, phải cùng còn là e bằng 71 ấy thì ta sẽ đặt e bằng uh, à, 9 ấy thì ta sẽ đi tới ở giữa tâm thì nếu các bạn không biết thì mình sẽ dạy dạy đáp vào cái phần màn hình thì màn hình có tổng tọa độ ta có độ dài màn hình là 2, 280 còn tổng độ dài hàng ngang của hàng dọc của nó là 360 nên khi cùng mèo đến 240 là nó nó chỉ có đây nó có thêm số 240 y bằng 0 ở chỗ đây sẵn còn ở trên cung mà nó có ghi x bằng 0 y bằng 180 là 180 đặt y là 180 nó sẽ lên trên cung đấy đặt x bằng 240 là nó sẽ phải cung hoặc là ngược lại đặt hai âm 240 nó sẽ quay sang trái cung còn với y cũng vậy đạt là ông 180 nó sẽ đến dưới cung rồi đó đó là cách để sử dụng giờ còn có mấy cái lệnh phụ của cái nhóm lệnh di chuyển đến như là nếu tiếp xúc với cạnh bật lại hạt chịu đặt chịu xoay trái phải thì đây nếu tiếp xúc với cạnh thì bật lại cái đó là dành cho những người cơ bản thường hay ít dùng cái đây nó hơi đơn giản ví dụ như chúng ta cho con mèo di chuyển 20 bước thôi trong con này được đây nếu mà giờ chúng ta sẽ chạy cho đến khi nó tiếp xúc với cạnh à đúng như cái tên là nó đấy nó là tiếp xúc rồi thì nó sẽ bị vay à, vay ngược lại thì nó sẽ đi ngược lại cho đến khi chèo muốn vào chiếc bia cạnh bên trái cung này ừ. nó chạm vô bia không thì đây gì bật lại tiếp ngược lại ngược lại như là ở trên và dưới chúng ta đặt không đi đây cho nó đi lên trên bật lại thì nó sẽ xuống dưới đấy kiểu như vậy á rồi đợi mình dừng lại rồi có cái đặt kiểu xe trái và phải thì cái đó là cái đó là dựa vào hình dáng đó thôi cho đó không có thay đổi gì đâu với là trái phải không thì chúng ta có thể thay đổi hướng di chuyển được nhưng khi chúng ta thay đổi chúng ta đặt 45 thì chúng ta thấy con mèo nó không có xây xây 45 độ gì hết thấy con mèo nó vẫn đứng thường như 90 độ nhưng khi chúng ta đặt vào không rồi nó cũng vậy nhưng mà nếu mà chúng ta đặt là âm 90 số âm ấy thì nó sẽ quay sang trái đặt qua đặt âm một nó cũng sẽ quay sang trái số 1 là số dương quay sang phải đấy đỡ mà khiến cái này cũng được dùng cho nhiều người trong lúc đang một em hay làm một chương trình giáo dục gì đó do là khi mà chúng ta uh, cho nó uh, cho nó thay đổi khi hướng khác ấy thì cái lúc mình kỳ âm 180 trăm tám mươi ờ, âm chín mươi vậy thì nó sẽ bị quay ngược đầu với cái thân nó bị quay ngược lại à. nó không giống với cây 90 khi chúng ta ghi 90 thì nó đứng bình thường còn ghi ao 90 ấy thì nó bị uh, ờ, quay ngược lại nhưng mà không đúng nên chúng ta đặt chiều xe trái phải cho nó vẫn quay vậy nhưng chỉ hướng được hai hướng thôi về cái phần không không quay không xe ấy là khi chúng ta di chuyển 90 ông 90 đây chúng ta đặt à rồi chúng ta đặt ông 90 90 nó chỉ không sale rồi chúng ta cho nó đặt hướng di chuyển là hướng bất kỳ nó cũng không có xây lại đấy cái đó đó là cái cách tác dụng của cái đặt chữ xây không xây còn siêu văn thì điều bình thường thôi nhưng mà nó cũng như bình thường là khi nó xây ngược lại thì nó sẽ đó nó bị ngược lại còn có ba cái thêm số trong nhóm L này có ba cái thêm số đó chính là tham số tọa độ x tọa độ y và hướng tọa tham số tọa độ x là cho ta biết vừa cái à, vị trí x uh, hiện giờ của nó chúng ta nhìn vô thông tin nè là 21 y x là 21 y là 37 chúng ta dùng tham số này nó sẽ ra 21 tọa độ y là 37 còn hướng ấy thì khi nhóm này nó sẽ hiện lại hướng hiện tại và cũng nhận là đang hướng quá à. đầu là 90 như vậy á đấy thì à, thì chúng ta đã học được cái nhóm lệnh chuyển động rồi thì à, thì buổi học hôm nay cũng kết thúc rồi thì hôm nay chúng ta đã học được cách đỡ máy sử dụng nhóm lệnh chuyển động à, cách đỡ máy làm cho con mèo di chuyển và làm cho con mèo di chuyển xoay hướng và cái cái màn bắt background độ dài là sao thì giờ buổi học sau chúng ta sẽ học tiếp một cái nhóm lần tiếp theo đó chính là nhóm lần hiện hiện thị về giờ xin chào các bạn và bye bye nha